Xin chào, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Bồ Công Anh, kênh tin tức tổng hợp, nơi mà sẽ cập nhật cho các bạn những thông tin thú vị, bổ ích và độc đáo nhất. Trong bối cảnh kinh tế Trung Quốc đại lục suy thoái và chiến tranh thương mại Mỹ-Trung vẫn đang căng thẳng, các số liệu mới nhất Đảng Cộng sản Trung Quốc công bố cho thấy nhiều chỉ số quan trọng trong tháng 7 năm 2019 của nền kinh tế Trung Quốc đã sụt giảm trên mức dự kiến. Trong đó đáng kể là tốc độ tăng trưởng sản xuất công nghiệp giảm xuống mức thấp nhất trong 17 năm qua. Các chỉ số kinh tế chính đều sụt giảm. Ngày 14 tháng 8, Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc công bố số liệu cho thấy quy mô giá trị gia tăng công nghiệp trong tháng 7 năm 2019 của đại lục chỉ tăng 4,8%, thấp hơn ước tính trung bình 5,8% theo khảo sát của Reuters. Đây được xem là mức thấp nhất kể từ tháng 2 năm 2002 đến nay. Tổng doanh số bán lẻ hàng tiêu dùng cũng chỉ tăng 7,6%, thấp hơn ước tính trung bình 8,6%, mức thấp nhất kể từ tháng 4 năm nay đầu tư tài sản cố định từ tháng 1 đến tháng 7 tăng 5,7% so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn một chút so với ước tính trung bình 5,8% theo khảo sát của Reuters. Trong đó, đầu tư cơ sở hạ tầng trọng điểm chỉ tăng 3,8%, còn tốc độ tăng trưởng từ tháng 1 đến tháng 6 giảm 0,3 điểm phần trăm. Đầu tư sản xuất chế tạo từ tháng 1 đến tháng 7 đạt mức 3,3%, cao hơn 0,3 điểm phần trăm so với từ tháng 1 đến tháng 6. Nhưng tốc độ tăng trưởng của đầu tư tư nhân có tính đồng bộ hóa cao đã giảm từ 5,7% xuống 5,4%. Liệu lĩnh vực sản xuất chế tạo có phục hồi lại được mức bền vững không thì cần quan sát tiếp. Trong cùng kỳ, đầu tư phát triển bất động sản so với cùng kỳ năm trước tăng 10,6%, còn tốc độ tăng trưởng giảm 0,3 điểm phần trăm so với từ tháng 1 đến tháng 6. Đồng thời, tỷ lệ thất nghiệp hồi tháng 7 năm 2019 trong khảo sát đô thị toàn quốc là 5,3%, trong đó tỷ lệ thất nghiệp thuộc 31 thành phố lớn là 5,2%. Cả hai đều tăng 0,2 điểm phần trăm so với tháng trước tốc độ tăng trưởng công nghiệp hàng năm giảm xuống mức thấp nhất trong 17 năm. Dữ liệu cho thấy tốc độ tăng trưởng của giá trị gia tăng công nghiệp là thấp nhất kể từ tháng 2 năm 2002. Mức tăng trưởng hàng năm trong tháng 7 năm 2019 là 4,8%, thấp hơn mức tăng 6,3% của tháng 6 năm 2019. Về tốc độ tăng trưởng hàng tháng, Giá trị gia tăng công nghiệp tháng 7 tăng 0,19%, giảm 0,48 điểm phần trăm so với tháng 6. Về loại hình kinh tế trong tháng 7, giá trị gia tăng của các công ty cổ phần nhà nước tăng 3,7%, số doanh nghiệp cổ phần tăng 6,1%, còn doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài từ Hồng Kông, Macau và Đài Loan giảm 0,2%. Về công nghiệp, hệ lụy tăng trưởng công nghiệp vẫn thuộc về ngành sản xuất xe hơi với mức âm giá trị gia tăng công nghiệp tháng thứ tư liên tục trong tháng 7 giảm 4,4%. Biên độ giảm được mở rộng thêm 1,9 điểm phần trăm. Tỷ lệ thất nghiệp tăng vọt lên 5,3%. Số liệu của Cục Thống kê Đảng Cộng sản Trung Quốc cho thấy tỷ lệ thất nghiệp trong khảo sát đô thị toàn quốc vào tháng 7 đã tăng lên 5,3%, tăng 0,2 điểm phần trăm so với tháng 6. Kinh tế suy thoái khiến áp lực gia tăng sẽ gây tác động hơn nữa đến việc làm. Tạp chí Phố World chỉ ra, giải quyết vấn đề thất nghiệp là ưu tiên hàng đầu của các nhà lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc vì họ xem phát triển kinh tế là nền tảng duy trì vai trò cai trị của Đảng. Tuy nhiên, nhiều nhà kinh tế cho rằng trên thực tế, tỷ lệ thất nghiệp của Trung Quốc cao hơn nhiều so với dữ liệu chính thức công bố. Trong một báo cáo nghiên cứu vào tháng 7, Công ty Tài chính Quốc tế Trung Quốc chỉ ra, trong một năm qua, lĩnh vực công nghiệp của Trung Quốc đã mất 5 triệu việc làm. Trong đó khoảng 1,8 triệu đến 1,9 triệu việc làm bị mất do cuộc chiến thương mại Trung-Mỹ do ảnh hưởng của thương chiến, ngày càng có nhiều công ty nước ngoài chuyển dây chuyền sản xuất ra khỏi Trung Quốc. Ngay cả doanh nghiệp Trung Quốc cũng tìm cách rời khỏi đại lục để tránh thuế quan. Theo Nikkei Asian Review, kể từ tháng 6 năm ngoái đến nay đã có 33 công ty niêm yết thông báo về kế hoạch thiết lập hoặc mở rộng sản xuất ở nước ngoài cho hai sàn giao dịch chứng khoán hàng đầu của Trung Quốc. Do đó, tỷ lệ thất nghiệp ở đại lục sẽ tiếp tục tăng lên. Phân tích Tình hình kinh tế tháng 7 năm 2019 tồi tệ hơn năm 2008. Tạp chí Phố World dẫn lời chuyên gia kinh tế Hình Triệu Bằng tại công ty dịch vụ tài chính và ngân hàng đa quốc gia của Úc cho biết, mức suy thoái kinh tế tháng 7 của Trung Quốc thậm chí còn tồi tệ hơn hồi năm 2008 khi đó, khủng hoảng tài chính toàn cầu ảnh hưởng đến sản xuất công nghiệp, nhưng mức tiêu dùng trong nước vẫn mạnh. Nguồn tin cho hay, chuyên gia kinh tế Đinh Sảng Biểu tại công ty đa quốc gia Anh chuyên về ngân hàng và tài chính nhận định rằng nền kinh tế Trung Quốc đang phải đối mặt với áp lực suy thoái ngày càng mạnh. Trong khi các chính sách kích thích dùng trước đây hiện không giúp giảm bớt áp lực này. Cho đến nay, chiến lược kích thích tăng trưởng chủ yếu thông qua cắt giảm thuế và giảm phí của Bắc Kinh hầu như chưa có dấu hiệu thành công. Trong quý 2, tăng trưởng kinh tế đã giảm tới mức 6,2%. Đây là mức tăng trưởng chậm nhất ở Trung Quốc trong 30 năm qua. Theo Reuters, tốc độ tăng trưởng công nghiệp của Trung Quốc trong tháng 7 đã giảm xuống mức thấp kỷ lục mới trong 17 năm qua